Nào anh em chat gì đi chat chat mạnh mạnh lên phần chứ phải à, từ ra chat đâu nhá. Có. <laughs> Ừ, Tết này chú chắc chú chỉ mua Catabro thôi lúc mà kiểu đi làm á, thì mới mua model à, Tết à, là hoặc, hoặc là Tết năm sau not not kuto oh, uh, oh, oh. <laughs> not not kuto ok Ê, em sẽ nó không không cái gì đây Ồ, đu Gì ra mày IAT, IAT, IAT, IAT Họ lên hỏi xuống vũ xương dài của dấu pin chi đi IAT IAT À, ia yeah, bình luận gì nữa đi cho cho cho cho cho nó sướng cho nó sướng bình luận gì nữa đi What the fuck Có mấy phát nữa đây Nhơn Ô su Đẹp chi Ui, đẹp chi Ia yeah, đúng rồi, IAT vào xe với Discord xong nó nói phát Later Có cái chương trình sâu mặt đó, nếu bạn sâu mặt chúng ta sẽ cho bạn danh hen xong. <laughs> Hiện tại tôi chưa sâu được Ờ Yellow, yellow Cho nó đi lại tí xíu tao quay lại Ôi chun tiếng tiếng tiếng tiếng chuột đô phi nhẹ nhàng chơi ngủ Speed qua ai ai ayo, đang trên stream mà, đang trên stream mà Đang trên stream mà, đang trên stream mà Chào chung yêu đời ở ờ, Trong người xem của chung nhiều người tên chung ấy nhỏ Hello <laughs> cái bạn discord không ok bạn cái bạn bạn gửi yêu cầu đi lại chết rồi World Cup World à, mẹ à, bay biết mà biết mà bảo quyền à <laughs> Su. Au. Alo alo. Ơi. Đây đây đây. Mẹ server mình đang im lặng tự nhiên qua đây nhộn nhịp quá tôi không quen. <laughs> Bốn. Ai ai ai bin bin bin bin bin bin bin bin bin từ từ. <laughs> đứng lại ngay, đứng lại ngay. nhớ nhớ nhớ quay lại nha nhớ quay lại nha sư sư rồi ok ok đi đi đi đây, đây, đây, anh em lên ở đây nhanh đi nhanh đi rồi nhanh đi rồi tôi là kẻ bán kia này mọi người à, ủa ôi đồng đồng đồng đồng đồng đồng Ủa, Ui, tám đứa Chi đi, chi đi cho nhanh Anh em bảo vệ rồi không nói gì đâu, Chun đồng ý, ok Ok, ok, Tida cứ quảng cáo thoải mái Được không, để không biết đâu nhá mà qua kênh Tira để ờ, Tira được ờ, một trăm sức làm ờ, làm giveaway bị phá giờ anh em ơi. Oh shit. Oh my god. Đi đi xuống xuống xuống đi xuống đi xuống đi. Xuống đi anh em, xuống đi anh em. Cũng phạm xuống đi, cũng phạm xuống đi xuống xuống đi xuống đi xuống đi. đừng đừng cố gắng làm gì nữa cố gắng làm gì nữa cho đâu lầm Chu. chiu hello đại các mọi người wow quá mạnh quá mạnh quá mạnh lực ờ, hơi lực nhắm vào chun quá mạnh tôi quyết định hai đứa hai đứa đâu gần ngồi 어 형아 좀 뭐였냐고 저 핀치를 ấy không tem nữa dạ, từ cá từ cá độ trận này đi mạnh đấy kiểu drop kiểu drop drop chun chun chun chun có hai hai con ừ, oxit oxit oxit oxit what the fuck what the fuck